chào 500 anh em à, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của công ty điện tử Hải Tuân thì à, anh em đang tìm kiếm đi tìm kiếm cho mình một cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp chơi bộ môn sóc đĩa bịp một cách không tang hiệu quả và đơn giản dễ chơi dễ sử dụng phải không ạ thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm như thế mà bên Tuân Macau mới nghiên cứu ra à, trong năm 2021 này thì cái dòng sản phẩm à, đó được mang tên là cái dòng sản phẩm à, đĩa soi xuyên nha anh em cái dòng đĩa soi xuyên này này thì nó không khác gì cái dòng đĩa sứ bình thường cả nó chỉ là uh, tinh chế đặc biệt thêm một chút để à, anh em có thể soi xuyên qua được những cái dòng đĩa này anh em nhìn này mẫu mã đĩa này rất đẹp luôn không có một cái tí thăng tích nào cả à, dòng đĩa này đặc biệt ở chỗ là nó không hề tang nhé anh em chỉ cần một cái camera soi xuyên được ngụy trang vào trong cái điện thoại thôi là anh em sẽ à, có thể soi xuyên được qua đĩa này biết chẵn biết lẻ Đấy, biết tất cả các uh, bộ vị nó đổ về chẵn về lẻ tứ tử sắp đôi như thế nào thì đấy rất là đơn giản mẫu đĩa này anh em có thể quan sát qua video bằng mắt thường <laughs> thì không khác gì với chiếc đĩa bình thường đúng không ạ đấy, anh em hoàn toàn có thể uh, nhìn thấy ngoài cái mẫu đĩa trắng này ra thì nó còn uh, đĩa hoa đấy, dòng đĩa này rất là nhiều kích cỡ khác nhau từ đĩa 6 đĩa 7 rồi ở nơi anh em chơi cái dòng sản phẩm đĩa như thế nào thì có thể liên hệ trực tiếp vào hotline để mình tư vấn thêm cho anh em nhé à, cách chơi con đĩa này cũng rất là đơn giản thôi thì ờ, anh em cứ ờ, theo dõi video của mình là anh em sẽ hiểu về cách chơi con đĩa này như thế nào rất là đơn giản dễ chơi dễ sử dụng à, <clears throat> anh em tập luyện là anh em có thể chơi được một cách bình thường anh em cần một cái camera này một cần một camera soi đĩa này và một chiếc đĩa của mình thôi mình chỉ cần đưa được đĩa vào thôi là coi như mình thắng thôi camera thì là mình để ngoài ngụy trang nó không như cái dòng bát này cái dòng bát này cũng ờ, rất là hiệu quả và ok nhưng mà dòng bát này người ta biết nhiều rồi Đấy, người ta đập bát ra thì nó lại uh, lộ tang lộ tích thì uh, không không thể được đúng không ạ những cái sòng sới nào mà không thể đánh bát được mà anh em cần đồ không tang thì anh em sẽ có thể cần đập đĩa có anh em có thể mua đĩa này Đấy, người ta đập đĩa đập bát thoải mái Ui, thoải mái luôn à, và những cái dòng ngụy trang này thì nó ngụy trang và như những con điện thoại bình thường của anh em thôi đấy ngụy trang và như những con điện thoại bình thường tháo ra kiểm tra cũng được đập ra thoải mái không bao giờ có chuyện người ta có thể biết được Đấy. đây là mình đã ngụy trang vào những con điện thoại như thế này rồi anh em có thể ngụy trang vào dòng sản phẩm như là ví này hoặc là gấu quần của anh em nói chung là cách ngụy trang như thế nào thì là do anh em mình thôi anh em ạ đúng không ạ đấy cách ngụy trang thế nào thì do mình thôi còn cách chơi thì cũng rất là đơn giản thôi đây mình sẽ hướng dẫn sơ qua anh em cách chơi nhé anh em cần một bộ màn để cho kỹ thuật bên ngoài này người kỹ thuật làm bên ngoài làm tốt một chút mình sẽ mở màn đây anh em nhìn này camera mình đang mở sẵn rồi anh em có thể hiểu hoàn toàn nhìn tay mình đấy camera này nó sẽ soi xuyên qua đĩa đấy. giúp anh em soi xuyên qua đĩa đây bên trong đĩa này mình đã để sẵn một bộ vị sóc cái này đó anh em nhìn có thể nhìn qua cam soi anh em biết sẵn này anh em sóc tơi nó ra là được đây anh em nhìn ạ qua camera một vị đen này hai vị đen này tiếng sấp ba vị đen này tiếng lẻ này anh em có thể nhìn thấy bật ba vị rõ ràng ba vị rõ ràng tiếng lẻ này chồng vị đè vị thì mình chịu ơi chứ còn đây là tiếng lẻ rõ ràng rồi đúng không anh em chẳng may mình có sóc vào trường hợp ờ, chồng vị đè vị khó nhìn thì anh em chấp nhận là mất một tiếng 10 tiếng thì anh em cũng phải mất một quả đi thì coi như là uh, ờ, 10 tiếng sóc cái anh em mất một tiếng đi thì coi như là tiếng đấy anh em uh, bù à, trừ những tiếng kia đi chứ mình ăn suốt người ta cũng nghi ngờ nổ đúng không ạ tiếng được tiếng mất miễn sao là dòng tiền mình ra vào nó đều đấy là được đấy. anh em nhìn qua cam đã thấy rồi đúng không ạ đây mình úp tiếng tứ tử là dễ nhìn nhất tiếng tứ tử là dễ nhìn nhất cho anh em nhé anh em nhìn qua camera điện thoại thì nó, nó sẽ không được sắc nét như ở bên ngoài bên ngoài anh em nhìn rất là nét bốn vị đấy, anh em có thể nhìn thấy bóng dáng của bốn con vị chưa Đấy, rất là đơn giản như thế thôi bây giờ mình sóc cái và cho anh em xem cái kết quả khi nào nó chơi nó sẽ như thế nào nhé Đấy. anh em nhìn này giữ đúng cái cữ này cho mình nhé Đó, anh em giữ đúng cái cữ này cái cữ này khoảng 15 à, phân thì anh em sẽ sóc cái trên con điện thoại này khoảng 15 phân là được đây là một tiếng lẻ này ba úp à, ba ngửa một úp này Đấy. Thì gọi là ba đen Đấy. chuẩn sang không ạ <clears throat> tiếp tục này anh em sóc tơi vị ra nhé đừng để dồn vị lại lẻ tiếp này Đấy. chuẩn xác không ạ rất chuẩn xác luôn dễ chơi ấy mà anh em chỉ cần sóc cái đó sắp đôi này Đấy. sóc cái trên đấy giữ trên ờ, cái cam này khoảng một giây anh em sẽ nhìn thấy sắp đôi Đấy. sắp đôi này mà cho anh em này chuẩn xác chưa 100% luôn Đấy, đơn giản dễ chơi lắm Đấy, anh em à, muốn thử cái dòng sản phẩm này thì cứ liên hệ với mình theo hotline trên màn hình 0844 1749 hoặc là 0974 0743 nhé Đấy, để à, được tư vấn thêm ngoài ra thì à, bên mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để thử nhé cứ alo trước là được nếu mà thắc mắc hoặc là chưa hiểu gì có thể comment trực tiếp xuống bên dưới hoặc là kết bạn zalo với mình thì mình sẽ gửi video cụ thể hơn từng cái cách chơi cách sử dụng như thế nào cho anh em để anh em uh, thoải mái hơn trong cái cách chơi uh, tìm hiểu các dòng sản phẩm nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé